Rồi, xin chào anh em ba miền Bắc Trung Nam nha. Hôm nay đến với lại Lọc Phát Tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bài bài kính cho anh em. Đó những anh em mà chơi ở trên thị trường á thì cũng đã biết về cái bộ môn bài kính này. Đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn này đó là nó sản xuất năm 2021 nha anh em. 2021 thì đây mình sẽ bắt đầu từng bước để cho anh em tiếp cận về cái bộ môn này. Giờ là mình có một bộ bài. Ok, đây là gọi là bộ bài kính nha anh em. Đó, mình sẽ khui ra cho anh em thấy đây Đó. bài kính này cũng ba phân teo nha anh em đây anh em thấy không ba phân teo đó xong rồi mình sẽ so với anh em á là mình sẽ so với là cái bộ bài chợ nha anh em đây mình để đây là bài kính nha anh em bên tay phải mình là bài kính còn bây giờ mình sẽ lấy một bộ bài chợ đây mình sẽ lấy một bộ bài chợ ra mình test cho anh em đó cho hai bên cho anh em thấy cũng ba phân tem nha anh em đó anh em thấy không đó bộ bài chợ mình sẽ bắt đầu mình để mẫu lên cho anh em xem nè mình rút 1 2 3 ba phân tem của nó lên luôn đó ok chưa bây giờ là mình sẽ test từng cây đầu tiên đó để cho anh em nhìn cho kỹ mình đưa sát vào máy anh em nhìn đi đó, rất là rõ nha anh em đây bài chợ nha anh em cực kỳ dày đó, bài chờ thì rất dày anh em à, mình chơi cỡ chục dáng nó bắt đầu nó mới mềm nó mới nhả ra đó, bài chờ nào cũng vậy thôi rồi còn đây á, là bài kính mình sẽ cho anh em xem bài kính cũng ba phân tem nha anh em đây một nè hai nè anh em để nha một hai và ba chất lượng ok đó chất lượng rất là ok đó để cho anh em xem cho anh em thấy ok đó đây đây là bộ bài kính nè rồi đó, anh em nhìn đây ba phân teo đều hết đúng không mình để riêng ra hai dãy hết cho anh em thấy cho anh em phân biệt đó. anh em nhìn chất lượng nó là y như nhau không khác gì nhau hoàn toàn không khác gì nhau xong rồi bây giờ mình đã có một chiếc máy và mình quay trực tiếp cho anh em xem mình không thể đeo vào mắt mà quay cho anh em được cho nên là mình sẽ gắn vào chiếc camera này cho anh em ok anh em tự tin trước khi chơi đây bắt đầu để mình gắn vào máy cho anh em xem nè đây đó mình đã gắn cái máy rồi nha anh em đây để cho anh em xem cho rõ đó giờ bắt đầu mình sẽ test mình mở máy lên cho anh em coi anh em chờ mình một giây hai giây đó anh em chuẩn bị chờ mình một tí nha anh em vẫn còn nhớ chứ đúng không bên đây là bài kính này nha còn bên đây là bài thường rồi đó bây giờ mình sẽ bắt đầu mình để máy nhẹ vô cho anh em xem trước đã anh em thấy được cái gì không đó ok anh em thấy được cái gì chưa đây giờ mình rút cái bài thường ra nha anh em rút bài thường rút bài thường ra trước đã rồi còn bây giờ là bắt đầu là bài kính nè đây rồi chờ mình tí nhanh em mình rồi đó mình cho anh em thấy cho nó rõ anh em có thấy không đây cái đây cây xấu này nha anh em anh em thấy không anh em nhìn rõ không để mình zoom vào cho anh em coi nha đó zoom vào đó cây xấu này nha anh em mình dỡ nè anh em thấy không ok tiếp theo là cây bảy nha anh em đây cây bảy nha mình quay đầu lại nè đó để cho anh em thấy cây bảy ok tiếp tục mình dỡ nè cây bảy nè ok chưa đó rồi còn cái đây là cây 8 này nha anh em cây 8 nha anh em cây 8 nhìn kỹ nha đó mình kê sát cho anh em thấy cây 8 rồi cái này cây 9 nha anh em đó anh em thấy không nhìn dễ cực kỳ đó cỡ nào anh em mình nhìn cũng được thôi còn đây là cây 5 nha anh em tiếp tục nè dỡ cho anh em xem nè cây số 5 nè đây cây số 5 là cho anh em xem lại nè đó anh em có thấy không nhìn rất là ok đúng không cây nào anh em nhìn cũng được thôi mình sẽ rút một vài cây bất kỳ cho anh em coi anh em tham khảo đó ok không con này con già nè anh em đó anh em để kỳ thấy không con già thấy chưa đây mình sẽ dơ lên cho anh em coi con già đó anh em thấy nguyên chữ K tại vì cái máy camera là nó quay ngang cho nên mình sẽ đứng lại cho anh em đó đứng lại cho anh em coi đó cái đây là cây K nè mình rút lên nè cho anh em coi nè thấy ok không quá ok đúng không đó mình sẽ bắt đầu mình trình tự lần lượt lại cho anh em xem đó ví dụ mình thích một cái cây bất kỳ trong này đó cái đây là mình đang quay trên máy vậy thôi đúng không còn đây là con chín nè anh em đó mình sẽ để cho anh em xem nè con chính nè đó ok chưa mình bắt đầu là mình dỡ nha con chính em thấy không rất là dễ nét căng đó nói tới đây thôi thì thời gian mình cũng mình là nó có lượng nó có giới hạn anh em á nào á mà cần á thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nói chung là phải liên hệ với mình để mình tư vấn cho anh em là nhiệt tình nha anh em đây anh em á ở ờ, nhà đi chơi cứ đừng ngại ngùng cứ liên hệ với mình theo hai số điện thoại ở trên 0786 01 1234 0786 04 1234 mình á, sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em á, là 24 trên 7 đây ngoài mình quên mất quên giới thiệu anh em về cái hộp của nó như thế nào thì cái bộ hộp kính này á, của mình là từ Mỹ về nha anh em hàng nhập từ Mỹ cho nên anh em đeo thoải mái đeo 24 vẫn được nha 24 giờ luôn nha anh em đây Oyakan USD mắt in USD anh em ok chưa mình chỉ dỡ cho anh em xem sơ đó khi anh em mua về dỡ ra thì có gồm bao gồm có nè kính nè hai len nè đó một cây gấp nè hai len nằm trong này nè anh em thấy không đó rất là ok nha rất là cực kỳ dễ đeo đó ngoài ra nhà mình còn bán ví dụ như bài tam giác bài lội số đó hoặc là bài ô vuông à, để cho anh em đi chơi cái đó thì nó dễ hơn còn cái bài kính của mình nó có vẫn cao vẫn cao cấp hơn nha anh em vẫn chơi ok hơn đó mùa dịch rồi anh em á, đi ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang về nhà nhớ sát khuẩn tay và anh em nào mà xem xong cái video này á, thì nhớ like cho mình subscribe kênh hộ mình là mình vui rồi ok xin chào toàn thể tất cả các anh em